Trong mùa giải 2022, công tác trọng tài vẫn được nhắc đến nhiều khi các vị vua áo đen liên tục mắc sai lầm, ảnh hưởng tới kết quả của các trận đấu. Thậm chí, nhiều trọng tài đã bị kỷ luật, treo còi. Và để cải thiện công tác trọng tài và nâng cao công tác chuyên môn cho các giải chuyên nghiệp quốc gia, Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhất trí thông qua chủ trương đầu tư thiết bị công nghệ va cho giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Việt Nam sẽ trở thành quốc gia thứ hai của Đông Nam Á áp dụng va vào thi đấu trong năm tới. Thông qua trao đổi trực tuyến, đại diện FIFA đã làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và công ty cổ phần bóng đá Việt Nam VPF trong bước đầu được công nghệ VAR đến V-League trong tương lai gần. Theo đó, sẽ có 4 xe VAR hỗ trợ các trọng tài vào năm 2023. Trong đó, bao gồm 2 xe VAR từ dự án hỗ trợ của FIFA và 2 xe VAR do công ty VPF trực tiếp đầu tư. Dự kiến, VPF sẽ trang bị 3 xe VAR đóng đô ở 3 miền Bắc, Trung, Nam. Mỗi xe VAR chứa một máy chủ cỡ lớn, hỗ trợ xử lý 8 kênh đầu vào dành cho việc thu ghi luồng tín hiệu từ các camera trên sân vận động. Và sẽ dùng phần mềm Sibra để thể hiện tình huống việt vị ảo. Tối thiểu phải có 8 máy quay mới có thể vận hành. Chi phí mua mỗi xe va dao động từ 9 đến 11 tỷ đồng. Tất cả các sân vận động ở V-League sẽ được lắp đặt thiết bị và Người của FIFA sẽ trực tiếp vận hành thử hệ thống máy móc để đánh giá chất lượng. Ngoài ra, 12 sân vận động cũng phải đáp ứng được cơ sở vật chất để phục vụ công nghệ va. Lãnh đạo VFF cho biết, quy trình từ lúc thực hiện dự án đến khi được FIFA cấp phép sử dụng va là khoảng 13 tháng. Vậy nên cột mốc sớm nhất để va xuất hiện tại V League sẽ ở mùa 2023 phần 24, tương đương với khoảng tháng 11 năm 2023. Phía công ty VPF cho biết đang xem xét đưa va vào áp dụng nhưng họ cũng nêu ra khó khăn để áp dụng va bởi còn nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Song song với đó là công tác đào tạo nhân lực để vận hành hệ thống VAR, cố gắng đáp ứng theo các yêu cầu của FIFA để có thể sớm đưa VAR vào áp dụng tại mùa giải 2023. Từ nay đến khi VAR đưa vào hoạt động, VPF có hai mùa giải để chuẩn bị. Trong đó, mùa 2023 sẽ kết thúc sớm vào tháng 8 để năm, lịch chuyển đổi theo hình thức đá vắt ngang 2 năm liên tiếp. Mùa giải 2023 phần 24 diễn ra từ tháng 11 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024.